Iran này cày thôi rồi Iran hay đồng nghiệp nhưng mà đồng nghiệp này hơi đen <laughs> nhìn tim nhìn tim của tụi nó kìa không chín một bảy một bảy một mười mười thằng đồng nghiệp như anh à. chết chùi cao thủ win em không ấy mấy ông thấy đánh đích khác là hiểu rồi hiểu rồi mấy cái chùi cao thủ đối với hiếu đơn giản mà thách đấu nó đơn giản ờ, mấy cái cao thủ vớ vẩn <laughs> vợ vịt nhắm mắt đánh qua phải không sáu luôn Nhạc qua lâu ngày mình đánh ờ, mình đánh lại run cao nó hơi khớp thôi nhưng mà thực ra thì cái tầm đấy nó đối với mình nó vẫn dễ lắm ngành đó làm thêm nhanh giàu lắm đúng rồi bác sĩ mà bác sĩ ai làm bệnh viện tư à vừa hành chính là đi làm ờ, đi làm công ăn lương xong về nhà cái về nhà giờ nghỉ ngơi khám thêm piu piu cứ giỏi là có tiền anh đây <laughs> cứ giỏi là đô la có tiền còn mà xem xem thì thôi bình thường đủ ăn à trừng phạt cả ghê nhà địt mẹ thằng danh con này oh. đúng 20 phút nhưng mà già hơn mấy thằng em này chả biết cái gì yếu quá hello hai em hai em anh ơi chơi được anh em nha chơi được chơi được chơi được khoan khoan đợi anh tí cái này khó đấy khó nhưng mà đối với anh thì vẫn vẫn vẫn giải đáp được giết đường này cái này làm cộng tác viên đăng ký sim này rồi uh, bán nhà ừ nhiều mà nhiều cộng tác viên là nhiều cái lắm bán hàng online áo quần cái gì cộng tác viên được cả à? chủ yếu có chịu làm không thôi các bạn ở là có chịu làm không thôi chứ không có việc thiếu gì ở đây bạn dâm à thôi mày bớt đi mày ờ thích bán áo quần thì bán áo quần không kiểu thích làm công ăn lương thì mình cứ vẫn làm làm công ăn lương bình thường thôi mắc mới gì mà phải phải đi theo người ta làm gì mình nên làm những cái gì mà mình đang uh, giỏi thì ờ, mới có tiền được nhưng mà em ví dụ em không giỏi cái lĩnh vực uh, kiếm tiền trên PC đi tự nhiên em đâu ra em nhảy vào em làm đâu phải dễ đâu khó lắm mà mày tưởng người ta kiếm tiền là ờ, ờ, dễ à trước khi mà người ta kiếm tiền được trên PC á mẹ người ta đã là làm free á, phải rất là nhiều năm à, phải lấy kinh nghiệm rất là nhiều năm người ta mới bắt đầu ăn được tiền thiên hạ đâu ra mới vô mà mà, mà hốt bạc được khó lắm để làm những cái món gì mà mình đang giỏi là về tết tết để chơi chơi vui được chơi online mấy thằng này chưa cháy tiền thì chưa sợ chết em kiếm tiền nhà đánh bạc á kệ em Ủa giết nhiều quá không hợp không? Mua skin đó, mua skin gì em Skin đẹp lắm à, skin gì đấy Skin gì mà nghe hấp dẫn đấy Tệ thôi, tệ thôi, chim phút rồi Iran này kệ thôi rồi Iran hay đồng nghiệp Nhưng mà đồng nghiệp này hơi đen <laughs> nhìn tim nhìn tim của tụi nó kìa à. không chín một bảy một bảy một mười mười thằng đồng nghiệp như anh à. chết ờ anh chào nhân nhá hello em ok anh biết con với anh nhanh dậu à có cức nha mà nó đang uh, nhiều thằng nó đang bán nhà này kia kìa mày tưởng ngồi canh bitcoin mà mà mà mà dễ à cũng phải không Bây giờ là nhiều thằng cũng ra đê ở lắm con bitcoin nó từ mẹ 60 ngàn mà bây giờ hình như đang tục mấy ta 60 mà như hôm nay là tục còn bao nhiêu mấy nay không để lắm cũng 31k nhiều thằng cũng ra đê ở đây là thành anh em ơi em được đấy em được đấy à sợ thằng iran này quá à. thôi tại tại tại chim cú anh em chim cú không nhỉ à, chim cút đi chim cút đi chết win à win à win À, fan trứng với uh, người ủng hộ mới đánh được em ơi cứng người ủng hộ nhá à, win à win win win win win à nhiều chơi game để win à chơi đánh nghiêm túc đi Victory. Victory.